Trên những chuyến bay dài, chúng tôi phải làm việc liên tục. Đôi lúc bị đau đầu, tôi muốn giảm đau thật nhanh. Do đó tôi dùng Panadol viên nén dài vì thuốc giảm đau nhanh lại không gây buồn ngủ. Panadol chứa paracetamol giúp giảm đau nhanh chóng lại không gây buồn ngủ. Chuyến bay tốt đẹp mang lại niềm vui cho cả hành khách lẫn người thân của họ. Panadol nhanh chóng giảm đau, không gây buồn ngủ. Không dùng Panadol cho người suy gan, suy thận hoặc dị ứng với paracetamol. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.